Không lẽ cậu quên rồi sao? Tấm lưng của người đàn ông biến điều không thể thành có thể. Nếu là một người đàn ông thì phải làm cho tới. Nếu là một người đàn ông thì hãy làm cho tới.